Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình nhé Thì hôm nay mình tiếp tục lên quả kèo với số vốn là 3M nhé anh em nhé Anh em cùng nhau xem video, thấy video mình hay thì cho mình một like, một đăng ký kênh anh em nhé Tay này thì mình vào sấp đôi anh em nhé Mình không vào kịp chắn anh em ạ những anh em nào đang xa bờ thì chủ động kết bạn vào Zalo của mình nhé Thì mình sẽ hỗ trợ kéo cho anh em trong thời gian khó khăn này nhé Thứ nhất mình nói luôn này, nhóm không lộc trước lộc sau Không phải thu không mất phí nhá, anh em cứ kết bạn thoải mái, không mất phí gì đâu Không lộc trước lộc sau anh, anh em cứ tự tin nhé mình chỉ làm để giúp cho anh em làm sao trang trải trong cuộc sống nhé những anh em nào thực sự khó khăn cần đến mình thì hãy liên lạc cho mình nhé còn những anh em mà vui chơi thì đừng có nhắn tin cho mình nhé mình chỉ giúp những anh em nào nó đang quá là xa bờ cuộc sống nó đang quá là khó khăn nợ nần chồng chất nhé tiếng này mình vào lẻ anh em nhé tiếng này mình vào lẻ đây, anh em từ xem nhé, cái số vốn 3M thì mình sẽ giúp cho một vị khách này lên hơn 100M để trang trải cuộc sống nhé, để trả trả cái nợ cái nần cho anh em xem nhé. Ok, tiếng này là lẻ anh em nhé. Anh em nào đang gọi là xa bờ, đang nợ nần trồng chất đấy, hoặc anh em đang mới tập chơi thì chủ động inbox cho mình nhé. Thì chủ động inbox vào số Zalo cho mình, Zalo mình có để trên màn hình anh em nhé. Thì mình sẽ giúp cho anh em vào bờ anh em nhé thế này mình vào sấp đôi anh em nhé cầu đang chạy ba hai một anh em ạ thì cầu đang bẹt nhiều thì khả năng cao nó sẽ nhảy anh em nhé thế này về cầu nhảy anh em nhé ok thế này lại hút anh em nhé đây đây là có một vị khách này là có nhắn tin cho mình bảo là đợt này em bạn gái nhá bạn ấy cũng khó khăn bạn ấy cũng đang nuôi con đấy chồng đi làm xa nhưng mà bạn lỡ chơi bài nhiều quá anh em nhắc luôn đề cờ bạc ấy thành ra nó nợ đần quá thì hôm nay bạn ấy cũng nhắn tin cho mình bảo là em cũng xoay được số 4 là 3 m anh giúp cho em với để em trang trải cho cuộc sống nhá chứ không gia đình em tan nát ấy thì mình cũng có nhận lời để giúp cho bạn ấy nhá tiếng này mình vào lẻ tiếp anh em nhé đây hiện tại bây giờ là mình vừa chơi này và có nhiều anh em trong nhóm đang đánh theo mình nhá cũng đang chơi theo mình hiện tại có những hoàn cảnh nó quá là khó khăn nhá hoặc là ấy thì mình mới kéo giúp thôi còn còn những anh em vào nhóm ấy thì mình sẽ đọc nhá những anh em nào vào nhóm ấy thì mình sẽ đọc anh em vào tay nào thì anh em vào cùng bàn với mình chơi cùng mình mình vào tay nào thì mình đọc lên anh em cùng vào nhá chứ mình không thể nào mình giúp tất cả hàng năm sáu mươi anh em như vậy được anh em nhé chỉ có thể là anh em cùng nhau vào nhóm sau đó thì mình sẽ đánh giờ nào thì mình sẽ báo giờ đấy là mình sẽ đánh sau đó thì mình đánh tay nào thì anh em theo mình tay đấy thôi nhé anh em nhé thế này mình vào sấp đôi anh em nhé vào chắn anh em ạ lót từ tứ nữa anh em nhé lót tứ nữa cho yên tâm ok tiếng này húp tứ anh em ạ húp to rồi anh em ơi hay quá anh em ạ tiếng này húp tứ ok số vốn mình đã lên được 13 m anh em nhé anh em cứ tự tin vào nhóm nhé kể cả là vốn từ 500k đến 1m thì cứ tự tin vào nhóm nhé những bạn nào vốn to thì đánh to những bạn nào vốn nhỏ thì theo nhỏ nhé không bắt buộc là phải vốn to đâu anh em nhé anh em cứ tự tin vào nhóm 8 cây rồi còn hai cây nữa là trả đủ chỉ tiêu cho anh nha tiếng này mình vào lẻ anh em nhé vào lẻ và đánh mạnh tay tài anh em nhé tiếng này mình đang kết tài anh em, ạ mình xin nhắc lại là những anh em nào đang nợ nần quá là nhiều nhá hoặc là đang xa bờ quá là xa bờ hoặc là vay lãi vay liếc ý, thì anh em chủ động inbox cho mình vào số Zalo nhá. Cố gắng làm sao bỏ ra một hai triệu mà mình có thể kéo lên cho anh em lên tới hàng trăm triệu để anh em trang trải cuộc sống nhá. Mình nói luôn là nhóm hoàn toàn miễn phí nhá, không lục trước lục sau đâu. Anh em cứ tự tin vào nhóm nhá. Mình cũng từng thua than cho các bạn thôi. Nay thì mình được nghĩa là mình khi mình về bờ thì mình mình soi ra cầu nó tỉnh táo hơn anh em nhá, nên mình đánh nó tự tin hơn. Đấy, thường thường đấy anh em chơi ấy, lú cầu ấy thì rất là khó đánh. Tiếng này mình vào chat anh em nhá. À, ok, chúc mừng uh, ờ, 15 anh em trong nhóm đang theo nhá. Húp mấy tay thông anh em ạ. 16 anh em rồi. Cảm ơn anh. Em húp 5 tay thông rồi. Em gần về bờ rồi, cảm ơn anh. Ok, các các anh em nhá. Hiện tại bây giờ nhóm mình đang mười mấy người đang theo mình rất là nhiều nhá. Đây mình đánh tay nào thì anh em cùng xem rồi cùng vào đánh cùng mình nhá. Những anh em nào đang sắp bờ thì chủ động inbox cho mình nhá, thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em vào nhóm đánh cùng mình nhá. Anh em cứ yên tâm ok số vốn bây giờ mình đã lên 35m nhá mình cứ cố gắng chơi mình cứ cố gắng làm sao kéo cho cái tài khoản của bạn gái này về bờ bờ anh em nhé và kéo nhiều anh em khác trong nhóm nhé thế này mình vào lẻ anh em ạ cái này đang kết kết tài anh em nhé thế này đang kết tài anh em cứ vào mạnh tay nhá vào mạnh tay tài thế này tiếng này đang kết anh em ạ Ôi gãy anh em á, cầu đang chạy một mà gãy. Không sao anh em nhé. Chơi thì có thắng có thua thôi, chứ không phải là lúc nào cũng thắng 100% nhá có tiếng thắng có tiếng thua nhưng cái cái là tiếng thắng nhiều tiếng thua nhá anh em cứ yên tâm anh em chỉ đánh đổi có một hai triệu ba bốn triệu mà anh em có thể về bờ có thể những con số nợ hàng trăm triệu anh em cũng có có thể trả hết được thì anh em việc gì mà không dám đầu tư thế này vào lẻ anh em nhé thế này vào lẻ anh em ạ bắt lại cái vị ba đỏ anh em nhé sai vị anh em nhé về lẻ nhưng mà sai vị anh em ạ anh em cứ thử nghĩ xem có con số nợ nần của anh em lên tới hàng trăm triệu thì anh em làm đến bao giờ mới trả nợ thay vì như vậy anh em cứ mặt dạn nhắn tin cho mình nhé nhắn tin vào số zalo cho mình mình sẽ cho anh em vào nhóm nhé với cái số vốn chỉ cần hai ba triệu thôi anh em có thể vẫn có thể về bờ được an toàn nhé anh em nhé sau khi về bờ thì anh em chân chính mà làm ăn anh em anh em nhé thế này mình vào chat anh em nhé và đánh uh, sấp đôi anh em nhé đây, rất là nhiều anh em trong nhóm là đang theo mình và đang ăn anh em nhé ok tiếng này húp anh em ạ tiếng húp to anh em nhé mất tay trước thì tay sau lấy lại ngay anh em ạ ok số vốn bây giờ đã lên hơn 40 m rồi anh em nhé đấy anh em xem video trực tiếp anh em thấy với cái số vốn cái 3 m thì mình hỏi thật anh em là làm cái gì để lên được 40 m anh em làm cái gì để ra 40m để trang trải cuộc sống để trả nợ trả nợ à. <laughs> tiếng này mình vào lẻ anh em nhé và mạnh tay lẻ này tiếp tục bắt lại vị ba đỏ anh em nhé đây số điện thoại thì mình có để trên zalo anh em nhé anh em mạnh dạn tự tin mà nhắn tin vào zalo cho mình nhé mạnh dạn nhắn tin cho mình nhé thì mình sẽ cho anh em vào nhóm mình đánh tay nào thì mình kéo anh em vào nhé em còn nhớ tên người cho quà em. Tiếng này lẻ tiếp anh ạ, nhưng mà tiếp tục sai vị anh em nhé. Mình thử hỏi thật anh em là với số vốn 3M thì anh em đi nhậu đi nhặt một bữa là hết. Thế tội gì anh em không đánh đổi. Với số 4 từ 2M 3M anh em có thể lên tới hàng trăm M để trả nợ trả đần, trang trải cho cuộc sống hả anh em. Nên mình khuyên thật. Nhóm thì 100 trăm miễn phí nhá, mình chỉ hỗ trợ cho anh em trong giai đoạn khó khăn thôi nhá. Còn những anh em nào không chơi không đận đần thì tốt nhất là đừng có chơi bài gì nhé anh nhá. Tính này mình vào chặn anh em nhé lót ba vị ba ném sót đời nhá ok tiếng này gãy anh em ạ không có người thứ năm luôn á trên ạ à. cảm ơn chị chúc anh chị lại may mắn tiếng này gãy tay đây tay đau quá anh em ơi tính này anh em vào lẻ nhá tính này mình bắt lẻ tiếp tục bắt ba vị ba đỏ anh em bắt vị ba đỏ anh em nhá mình không tin là ba đỏ không ra anh em nhá ok húp tiếng này húp anh em nhá cuối cùng nó ra ba đỏ anh em ạ cái này húp anh em nhá thực sự với anh em những anh em nào mà nó thua tha nợ nần quá là nhiều nhá đánh đâu chết đó thì anh em chủ động kết bạn vào Zalo cho mình nhé số Zalo mình có để trên màn hình đấy thì anh em kết kết bạn Zalo thì mình sẽ cho anh em vào nhóm nhé khi nào mình chơi thì mình sẽ báo lên nhóm anh em vào cùng chơi cùng mình và cùng bàn đánh với mình nhé đánh theo mình là được anh em cứ xem trực tiếp livestream mình đánh cái tay nào thì anh em vào trực tiếp để tay này mình đánh lẻ anh em nhé tiếp tục đánh lẻ nhưng mà đổi lại vị ba trắng anh em nhé về lẻ anh em ạ nhưng mà lại sẽ vị đó anh em nhé buồn đấy nhở bắt từ mấy tay này toàn bị sai vị anh em ạ hiện tại số vốn từ 3m bây giờ mình lên ở hơn 50m anh em nhé anh em thử nghĩ xem cái số vốn 3m thì anh em làm được cái gì đi nhậu một bữa cũng hết đi ăn một bữa cũng hết đi chơi một hôm cũng hết nhưng mà cái con nợ vẫn còn nhá cái số nợ vẫn còn đầy trên đầu nhá gánh nặng vẫn còn trên vai nhá thay vì như vậy anh em cứ mạnh dạn với số vốn từ 500 1 triệu 2 triệu anh em cứ chủ động nhắn tin vào nhóm nhá, chơi cùng mình mình đánh tay nào để anh em vào tay đấy để kiếm được cái số vốn số lãi nó lớn nhé nhà mình ai chơi hệ thẻ lẻ thì ở đây với cúc nha mọi người ui mới nói xong